Rồi, xin chào các bạn Clip này mình sẽ chỉ cho bạn cái cách mà lồi 135 mà độ cho kẹt 150 nha các bạn Đây Lồi 135 là các bạn phải làm như này Lồi 135 nó như thế này đây Đó Cái nồi này, cái nồi này mới luôn nha Về tháo nằm lại nha các bạn Đó Còn lồi 150 đây thì nó như thế này đó, nó to hơn nha các bạn tại sao F135 để gắn cho F150 nha các bạn thì đây F135 á, mình gắn vô 150 á, thì chạy rất là ngon nha các bạn đó, nồi năm ná nó bắt xe lẻ lắm nha các bạn đó nhưng mà các bạn phải làm như này hay là so như này hai cái lò so nhỏ của Super Way Im nha các bạn các bạn chế vô đây đó y như này luôn này đó các bạn nhìn kỹ không đó, y như vậy đó nha bạn chế nó sao để bẻ qua bẻ lại nó nặng tay được phải nặng tay nha đừng có nhẹ quá nha đó rồi các bạn khoan cái lỗ như này ba cái lỗ như này đó. nếu mà các bạn nào mua được à, ba uh, cái lốm cao su của xì bo các bạn đưa vô thì ngon nha không thì lấy ờ, đầu ờ, cao su ti tăng cam của Wayzin là sao nhét vừa đây nó chỉ nhô lên một chút xíu thôi đó, gắn vô để cho cái cái nồi này nó không có độ nát này cái, cái mặt này nó không có độ nát này đó rồi các bạn lấy miếng này khoan như, như này đó đưa nó vô tại sao phải khoan như này các bạn khoan ờ, làm sao mà cái nò so như này này đó nó không nó không lọt không chui qua là được nhé đừng có khoan rộng quá khoan rộng quá là nó, nó soi nó tụt ra ngoài nhá khoan như này thì không bao giờ nó tụt ra được nhé khoan như này là để cho cái nâng nó so này nó không cả vào là đó nó y như này đây nó nòi lên y như này đây đó. khi gắn vào nó nòi lên như này nó hơi nòi lưng lên như này không rồi các bạn ốp vô nó sẽ như này đó. các bạn chế như này nha đó bỏ vào vô rồi tán vô thôi chỉ sao phải canh đúng nha đó nhất là mình làm ba cái lỗ ba cạnh là ba bên này các bạn tán vô đó nó y như cái nhông này đó cái nhông này á các bạn biết sao mình mình vớt cái này đi không cái nhông này nó cũng là F135 hoặc là F150 nha các bạn đó đèn 150 ấy, thì cái đốm này nó hơi dài hơn đèn 135 2 ly nha các bạn nên nó không cần một uh, thêm cái nòng đèn đó mình vớt vâng đây mình đổ cho ẹc 210 nhá bốn số côn tay 210 nhé, thì bao em luôn nha các bạn cái này mà đổ đổ vô bốn số của 210 ấy thì các bạn không cần quan, ờ, các bạn không cần ờ, phải làm cao su không cần phải làm lò xo này nhé các bạn tan cứng luôn đó bán cho nó cứng như cái nồi rim á nhông này nữa nhông này bạn nhông này bạn của nó 24 các bạn bớt thì còn 20 thôi nha là đưa đưa vội ẹt hai nẻ mười là vừa y chang luôn nha các bạn đó ẹt hai nẻ mười là cái nhông như thế này đây đó. là cái nhông nhông thẳng này vẫn rộng nha các bạn có cái êm nhưng mà vẫn nhiều cái bị rộng nha các bạn đó giờ mình độ độ độ, độ cái này là đưa nhông xéo qua này đó rồi <coughs> cũng như clip ờ, nắm bạn chia sẻ ờ, nói là cách fit lồi ờ, đẹp cực êm nhưng mà thật ra thay một nguyên một cái lồi mới rồi thì nó nó như nhau à khi nóng máy á là cái cao su này này đó nóng máy á là cái su nó mềm ra nó nở ra là cái cái nồi á nó có đồ gạt qua gạt lại như này này là nó sẽ lỏng còn thằng này á mình chế như này á nó giống như nồi winner nha các bạn Suzuki hãng Suzuki thì đáng chế ba nó so ba ba bên nha các bạn đó mà Yamaha này tại sao người ta chỉ chế như này là mình cũng không hiểu nữa nên rất là, là bị lỗi kỹ thuật nha các bạn đó cái này á nóng máy hay nguội máy thì nó êm độ êm khỏi phải nói với các bạn Bitbo này, nắm nó không nghe thấy luôn nha chỉ nghe thấy máy nổ thôi không nghe thấy nổi nha đó đây nồi xì bo này các bạn cũng chế như vậy nha đây là xì bo người ta chế ba cái núm này các bạn thấy không xì bo á các khung xì bo là nó sẽ người ta chế như này đâu đây nó hai cái lò xo ờ, ờ, hai cái, cái, cái, cái cao su tròn hai bên hai bên này đó để nó nhúng nhưng mà giờ mình cũng bỏ luôn nha nếu bạn nào có xì bo các bạn chế đặt cũng đặt vô giữ này luôn đưa hai nó so nhẹ thôi nó so nhẹ thôi nhá không được nặng lắm nha hai bên là nồi nồi so lúc nào nồi xì bo lúc nào phải ra qua cái này nhẹ hơn nồi ẻm này nha đó là không bao giờ nó rộng nha chứ không bao giờ sợ bẻ có su nữa mà độ bền của nó thì khỏi nói luôn nha đó như vậy đây đây cũng như cái như cái nồi này đây trong xe mới nha các bạn xe mới mua mới trong uh, mới mua về là tháo ra luôn nha bỏ luôn nha các bạn người ta đây trong xe gỡ ra này người ta chế luôn à, nồi này vô chế luôn nồi ẹc 135 này vô đi cho nó nhẹ nha các bạn bắt côn khỏi phải nói luôn đó bàn này bàn nhỏ nha cái bản nó chỉ cỡ cỡ này thôi bản này bản bằng à, cái bản này à, bằng bản của winner nha các bạn đó con, con lồi của bạn nào bị hú nha thường thường ẹt nó hay bị hú lồi mình chỉ cho cách đây ẹt hay bị hú lồi thì các bạn đưa ra thỏa tiền mà người ta thay thay cái mặt nhông này này mỏng đi ba ly đó vòng đi ba bani thì nó sẽ bằng à, nó sẽ bằng cái cái độ mỏng của nhôm da z nha các bạn nhôm da z nó mỏng hơn cái này ba ly nha các bạn đó. <coughs> cao su và da z nó cũng khác luôn nha cao su da z à, nó không giống cao su này nhé mà các bạn chế như này á là các bạn phải đánh à, cao su lỗ như này nhá bốn cái cao su lỗ như này bốn cái nha các bạn đó bốn cái như này của nó là zin của nó là ba cái lỗ như này ba cái lỗ như này nhỏ hơn đó bỏ ba cái nhỏ đi đây bốn cái như này cao su thì à, phải kiếm cao su rin đúng không nha như đây là toàn cao su rin hết <coughs> rồi đó các bạn nhìn kỹ chưa đó. xong à, còn hai cái này thành cái mặt này mình cắt cái cao su phía trên nó cho đó để cho nó giữ nó so và sân qua sân lại được đó. rồi ốp tô là xong thôi là tán vô không các bạn thấy sao bao em luôn đó hiện tại mấy có bao nhiêu chiếc xe thì mình không biết nhưng mà làm cách này á là chạy đến nay là chắc, chắc uh, xe chắc cũng nát luôn rồi đó mà lồi nó vẫn êm nha đó có thấy không <laughs> đây. như xe mình đây xe mình mình cũng chế nhưng mà đã lâu lắm rồi nha đó còn bạn nào muốn chế bắt xe của Winner á đây dễ như này mình chỉ cho đây đây là dèo winner này tối quá đó. mình chế bát rất là đẹp đây những cái đường này cực kín luôn như mấy bạn ở trên mạng chế là cái đường này này nó sẽ hở đang ờ, nguyên miếng sắt nhưng mà mình chế như này các bạn nhìn nhìn cái bát mình chế đây vào ờ. như lên nhé mình hàn bát ở ngay giữa nhé nó nằm ngay giữa này đó nó nằm ngay giữa nên mình nhìn ở hông này này sẽ không thấy một cái gì nữa nha các bạn có thấy không đó bao cứng luôn đây cái bát nó gần như này đây đó cái bát này nè nằm ngay giữa luôn nè không đó